Mọi người có thể quan sát luôn, đây đã đang xây thô lên tới tầng 3 của của ngôi nhà rồi. Ở đây vị trí này bọn em có tổng là 5 căn và mọi người có thể quan sát luôn là bốn căn phía trước này là ô tô có thể vào nhà giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 650 triệu đồng và có cái diện tích là 35 mét vuông. Hướng nhà là hướng đông bắc, mọi người có thể uh, quan sát đi theo em nào. Đây ạ, Hôm nay em sẽ quay cái ờ, dự án này phần thô luôn để cho mọi người biết được Mọi người có thể, khách hàng, quý khách hàng của em có thể mua nhà từ phần thô để ờ, có thể về thiết kế lại theo ý của mình Cũng như là ví dụ như là thiết kế theo cái ờ, điện nước màu sơn màu gạch mọi người có thể mua từ phần thô ạ mua từ phần thô thì cái giá nó cũng sẽ có cái sự thay đổi hơn và giá như thế mà vẫn là sổ đỏ chính chủ nha mọi người đây ạ 4 căn. mọi người có thể nhìn thấy ngõ này ngõ trước nhà là 3 mét rưỡi ô tô có thể lùi vào nhà thoải mái đây phía trong ngôi nhà này bởi vì đang xây thôn nên em sẽ không quay tầng 2 đâu em chỉ đứng ở đây thôi thì tất cả những ngôi nhà này đều được thiết kế là 4 phòng ngủ ạ à bốn phòng ngủ, một phòng thờ và một sân phơi rất là rộng rãi, đầy đủ ờ, công năng để cho một gia đình sử dụng. Giá chào bán là chỉ từ 1 tỷ 650 triệu à, đến 1 tỷ 750 triệu thôi mọi người ạ. À. Đấy mọi người có thể ờ, quan sát và có thể ờ, đi xem từ bây giờ, có thể đặt cọc từ bây giờ để nhận được cái nhà ưng ý ngay từ ngay từ cái lúc thô như này để mình có thể à, mình đến kiểm tra giám sát xây dựng à, ngày nào cũng được bốn căn nha mọi người bốn căn mặt à, mặt này và em còn ở bên trong em còn phía trong là hai căn nữa cơ ạ à thì hai căn phía trong thì giá nó sẽ thấp hơn một chút mọi người nếu như mà cần thêm cái thông tin để liên hệ thì là xin liên hệ với em Ánh ở phía trên màn hình ở à, theo số điện thoại 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 mọi người có thể gọi trực tiếp cho em em sẽ là người tư vấn cho mọi người những cái thông tin chi tiết chi tiết hơn ạ mọi người xem video thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là à, đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của em để à, mọi người có thể nhận thêm được nhiều thông tin bổ ích hơn nữa